lòng anh rất nhớ em nhiều nhớ những buổi chiều vai kề vai trong tay bước đi thời gian trôi qua đôi ta từng nói tiếng yêu như thế mà cớ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua không giống như mộng ôm niềm đau anh giữ trong lòng cố nén chua cay khi nhìn em nay đã đổi thay vẫn hơn để em chịu tay đắng qua đôi ta từng nói tiếng yêu như thế mà cớ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua không giống như mộng ôm niềm đau anh giữ trong lòng cố nén chua cay dù sao thật đắng thì anh vẫn muốn